các bạn quay trở lại với kênh Thí Trần Bất Động Sản Bình Dương Kênh Toàn Thành Phát Kênh Kim Tân Bất Động Sản ạ Vâng và hiện tại thì cũng như anh Toàn và bạn Tân đang có mặt tại dự án khu chợ thương mại chợ Nhật Huy nằm tọa lạc tại à, mặt tiền đường DT741 thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vâng và tuyến đường DT741 này là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh Bình Dương, giúp nối liền tỉnh Bình Dương đi đến các khu vực. Các khu vực đó là tỉnh Bình Phước, à, Hồ Chí Minh, và trong Bình Dương còn có đi ra qua các huyện như là Bến Cát, Thủ Dầu Một và thành phố Hồ Chí Minh Ờ, tuyệt vời đúng không ạ? Tức nghĩa là tuyến đường này là một trong những tuyến đường mà giúp kết nối giao thông với các vùng kinh tế lân cận như anh Toàn chia sẻ đúng không cả nhà? Đó, đó coi có thể coi là một cái vị trí rất là đắc địa và phù hợp để cho chúng ta đầu tư bất động sản ạ. À. Vâng, và Kim Tân ơi thì hiện tại dự án chợ Nhật Huy này còn nằm xung quanh các khu công nghiệp nào hả em ha? Ờ, xung quanh ờ, của dự án chợ Nhật Huy còn có các khu công nghiệp lớn như là V ship 2, V ship 2 ừ. mở rộng khu công nghiệp Mỹ Phước 1, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 uh, ờ, với lượng uh, công nhân cũng như là lượng người dân qua lại rất là đông đúc ngay cạnh uh, các khu công nghiệp đấy thì còn có các uh, siêu thị điện máy uh, có các uh, khu chung cư xung quanh ở với lượng dân là vô cùng là đông đúc ạ Wow, thật là tuyệt vời phải không anh Toàn ha? Đúng Và rồi. vị trí tiện ích của chúng ta xung quanh nó còn có những tiện ích gì nữa anh ha? À, ngoài những tiện ích như uh, Kim Tăng vừa nói thì uh, trên tuyến đường quốc lộ 14 nó còn có ngân hàng ACB ngân hàng Techcombank ngân hàng Vietcombank và có siêu thị siêu thị Maximax và bên cạnh đó nữa là còn có tất cả những cái cửa hàng cũng như là kinh doanh buôn bán rất là sầm uất và một điều nữa đó là chợ Nhật Huy rất là sầm uất Đúng, chính xác, anh Toàn nói hoàn toàn chính xác Vâng và đối diện với dự án của chúng ta đó chính là chợ Nhật Huy Vâng, chợ Nhật Huy là nơi tập trung mua sắm cũng như là buôn bán rất nhiều ngành nghề Với lại nhiều mặt hàng nữa quý anh chị và các bạn ạ Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu đôi nét về dự án của chúng ta đi Kim Tân và anh Toàn ơi Vâng, dự án của mình là có những tiện ích gì ạ? Um, trong ờ, trong dự án của chợ Nhật phi của chúng ta thì có các hệ thống tiện ích cao cấp như là có trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương này, trung tâm tài chính này, sân golf, trường đại học quốc tế miền Đông này và có bệnh viện đa khoa và khu du lịch tại Nam ạ. À, à thì cái đây tất cả những tiện ích này là những tiện ích ngoại khu nha cả nhà và à, hiện tại á, nếu mình đứng tại dự án thì mình di chuyển vào trung tâm thành phố mới chỉ mất 3 phút thôi ạ. À. Còn nếu mà di chuyển vào Vinship 2 chỉ mất có 2 phút thôi ạ. À còn nếu như mà di chuyển về thành phố Tô Dương Mục chỉ còn 5 phút là tới rồi ạ à. chính xác là như vậy vừa nãy anh Toàn và bé Tân vừa chia sẻ về những cái tiện ích ngoại khu rồi còn tiện ích nội khu là tiện ích trong dự án của chúng ta đó chính là sẽ bao gồm là công viên là một này rồi là trường học là hai này rồi hành lang cây xanh này và điều đặc biệt đó chính là có chợ Nhật Huy và theo nguồn thông tin chính xác đó là chợ Nhật Huy của chúng ta sẽ được độc thổ vào thời gian nào anh Phan ha? À, vào à, đầu năm 2021 ạ. Vâng, thật là tuyệt vời. Và như vậy thì chắc chắn là khi mà chợ của chúng ta động thổ thì cái giá trị bất động sản sẽ tăng lên cực là cao đúng không anh chị và các bạn ha? Đúng rồi thì à, thế rằng ạ. Vâng và ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định giới thiệu cùng quý vị anh chị và các bạn một nền đất trong dự án Nhật Phi mà chúng ta vừa mới được bung trên bảng giá sản phẩm của công ty ha. Vâng, đó chính là lô nào em Tân à? à đó chính là lô, lô số G114 ạ. Rồi G114. Vâng và xin mời các bạn chúng ta cùng đi vào G114. Và chúng ta cùng à, đi vào bên trong ạ. À block G1 và cụ thể hơn đó chính là lô đất số 14. Vâng và anh Toàn ơi, anh Toàn giới thiệu đôi nét về à, diện tích cũng như là về vị trí của lô đất này được không ạ? À, hiện tại lô G1 14 này nó có tổng diện tích là 83 mét vuông ạ. Và nó có chiều ngang là 5 m. Vâng, đây. chiều ngang 5 m cụ thể đấy Đây ạ. À Đồ số là nó này mình nghe đây các nhà. Đây đây đây đúng dạ, rồi. Đây còn bơm này anh Toàn ơi, vâng em sẽ đếm. Ngang là bao nhiêu anh Toàn nhỉ? 5 mét. Rồi 5 mét nha. một hai ba bốn năm Ui anh ơi, dư năm anh ơi. À chị cho chị kỹ thôi. Rồi <laughs> dạ, ok các bạn ơi, vậy là lô đất này có tổng diện tích là 83 m2, chiều ngang là 5 m và chiều dài là chiều dài nó là 16 mét Ờ, một diện tích rất là lý tưởng đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là lô đất của chúng ta nằm trên mặt tiền đường của tuyến đường Hòa Lợi 216. Và anh Toàn ơi, tuyến đường này của chúng ta sẽ nối liền và lưu thông đi đâu ạ? À, tuyến đường Hòa Lợi 216 này thì một hướng là nó liền nó nói thẳng ra đường quốc lộ 14 và đường quốc lộ 14 thì cả nhà được biết rồi thì ra một trong những tuyến đường huyết mạch Bên cạnh đó thì theo hướng Tây Phá này của mình thì sẽ ra giai đoạn 2 của dự án chợ đêm Nhật Huy của mình. Và giai đoạn 2 này là giai đoạn mà nó liền cờ với đường lót cờ lớn tại Bình Dương đó là đường Mỹ Phước Tân Vàng ạ. À. Vâng đúng rồi các bạn, đúng chính xác cái nguồn tin mà sẽ bên công ty Nam Dương sẽ triển khai giai đoạn 2 của dự án Nhật Huy này chính là khi kích cầu trong giai đoạn 1 của chúng ta phát triển lên và chợ đêm hình thành thì sẽ triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 2 là em thấy nghe là nguồn thông tin là sẽ xây dựng nhà phố là bao gồm đất nền đúng không anh ha? Đúng ạ. Giai đoạn 2 thì sẽ xây dựng mật độ xây dựng nhà sẽ nhiều hơn và lớn hơn. Bên cạnh đó thì vẫn có những phân khúc đất nền cho những khách hàng thích mua đất để mà mình tự xây nhà Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nô Block G1, ô số 14 ạ Mình đi hơi xa rồi anh Toàn ơi Vâng, hẳn là quý anh chị và các bạn chúng ta đang quan tâm về cái giá cả cũng như là về phương thức thanh toán của nô này đúng không ạ? Vâng, anh Toàn ơi, anh Toàn chia sẻ với cả nhà về giá của nô đất này đi ạ Giá lô đất này cực kỳ hấp dẫn nha cả nhà Cực kỳ hấp dẫn Chỉ có 1 tỷ 500 triệu thôi ạ à. Và giá này được biết là một trong những cái giá mà thấp nhất so với thị trường chợ Nhật Thi hiện tại bây giờ. Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán cực kỳ hấp dẫn, và cực kỳ rất là thoải mái cho linh hoạt, tất cả, à, rất là linh hoạt cho tất cả những khách hàng mà chưa có thể là xây sở tài chính à, một lần được ạ. À. Và phương thức thanh toán à, Thúy Trần có thể là cho khách hàng được biết là phương thức thanh toán như thế nào ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Tòa. Thì thùy xin chia sẻ với cả nhà về phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán của chúng ta sẽ có hai phương thức. Thứ nhất là thanh toán nhanh là thanh toán 95%. Chúng ta sẽ được giảm chiết khấu, đó chính là được giảm ngàn nguyên USD cộng với lại là 5% giá trị của lô đất. Và phương thức thanh toán linh hoạt hơn, đó chính là phương thức thanh toán theo tiến độ. Khi quý anh chị và các bạn chúng ta xoay vòng vốn chưa kịp thì chúng ta có thể chọn hình thức thanh toán tiến độ. Đó là thanh toán từ 4 đến 6 đợt anh Toàn ha. Và 4 6 đợt này chúng ta vẫn được hưởng chiết khấu đó chính là được giảm là 1.000 đô đúng rồi 1 ngàn USD tương đương với 23 triệu 500 các bạn nhé. vâng mua đất mà còn được tặng chiết khấu như thế là rất là hợp lý đúng không ạ vâng thưa quý anh chị và các bạn thì bây giờ thì và anh toàn xin sẽ tóm lược lại một đôi nét về lô đất G1 em số 14 này nhá để chúng ta có thể uh, nắm bắt được rõ hơn ạ à, lô đất G1 14 nó có tổng diện tích là 83 mét vuông nha cả nhà 83 à, cầm giùm anh đi tí ơi có tổng diện tích là 83 mét vuông và giá nó là chỉ có một tí 500 triệu thôi ạ à. Vâng, giá rất là tuyệt vời đúng không anh em? tiền đường, họ lợi hai. Thế sao ok với các bạn Vậy thì quý anh chị và các bạn đang quan tâm và đầu tư một nền đất tại khu vực Bến Cát và khu vực à, Bình Dương thì có thể liên hệ trực tiếp cho túy theo số điện thoại 0974 59 4548 và số của anh Toàn là 0972 332 894 Gặp thêm số điện thoại 0901 vâng, 536 hẹn gặp lại À quên, Thúy quên mất Còn số của em Kim Tân Vâng, Kim Tân ơi, Kim Tân ở đâu rồi nhỉ? Kim Tân có thể đọc số điện thoại của em để quý anh chị và các bạn có thể là quan tâm và à, cho em. Số điện thoại của mình là 0986 540 nhé. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thì nhắc mã luôn ngay cho mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi, cái nhà xem thấy hay này nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ và like cho mình ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại.